mái đâu Đích phải mái đâu anh ơi Không phải mái đâu Hàng họ đàng hoàng ấy Ui ui Trời ơi Ăn hàng rồi Hôm nay VIP rồi em ạ Một mình đấy Hàng xịn đấy anh ạ Ổ kìa đấy. Hot kìa Úi giời thôi nhá <laughs> Thôi thôi thôi Kép luôn kìa Nghỉ luôn rồi bay về thế này là chết chắc này anh nhìn đẹp không mắt vẫn nhìn vẫn ngon nhé anh nhìn mắt thường dễ hơn thật <laughs> hôm qua nhìn cái máy còn cái cupid đấy đấy à. là máy của anh với phong đấy, à. bán lại cái đó máy đấy là chuẩn là 8 triệu luôn à. vợ con đâu rồi vậy mình một mình mới một chất mình mới chất ừ. <laughs> ui rộng ổn đấy anh ạ mà cũng đẹp cơ màu cao con này là địa phận nó đây rồi ừ. con này thơm đấy giọng này ngon nào đấy con mồi mình lạ lạ nhìn cái kiểu nó không đúng cho lắm hóa ra là có hàng về Ui rồi nó ché anh ơi. Mái về. Nó ché, nó ché. Nó ché à? Nó ché. Ui dã man rồi. Nó ché. Ui rồi sao nhiều thế? Thêm con nữa. Chết rồi. Nó ché, nó ché. Phá rồi em ơi. Đừng nhảy ra được. Chơi xòe phê nhỉ. Nó ché luôn nên mới đều chứ. Còn hàng giao lưu à, tại Văn Quan. Ai đấy? Vợ à? Vợ em à? Ui, ui mấy đôi cơ càng ở đấy chia đôi sang bên này sang bên ờ, bên anh <laughs> ôi rồi ôi chú ấy ché lại còn xòe luôn vừa đem. vừa xòe vừa ché ngồi đem ngồi đem nó ché lại mồi luôn ché mồi ừ. đi gọi vợ anh vào xem vợ anh đâu đồ càng lóng lấy nó xòe ché kìa vợ anh đâu đi đi gọi vợ anh vào cái Đi từ từ Linh Vợ em cũng máu thế rồi Em máu xém lắm Giống, giống vợ Pít Ui, ôi, dám đẹp thế Chết rồi, chết rồi Vào từ từ nha, chú cây đừng có vào manh động quá nó chạy Cái bụng nó làm cái đéo chứ ngồi xem ngồi xem ché lại mồi ché lại mồi vợ anh anh anh quay được còn ché không ôi rồi không quay được tù nó ché thì nói có ích gì đâu Ui này bung này bung này lấy vừa bung cánh vừa bung đuôi vừa ché luôn Nhìn nó cho mình nhảy Xuống đấy, xuống đấy. Xuống đấy. Con giao lưu văn quan thế là đẹp rồi. Chết rồi. Đấy ạ. À. Với anh Cảnh ấy vợ vợ đừng đừng đè vào người chồng nó không có cành không có thế không có thế đánh mấy thôi thôi con này thì thôi nhá xác con mẹ nó định rồi mẹ bung xòe ché có một đôi khác à anh ừ. mắt anh tinh ấy nhỉ mắt anh cảnh ấy. anh nhìn thấy rõ người luôn nó luôn đấy anh ở không không không thà không xem máy quay em em, em xem máy quay đâu mà <laughs> không quay lao đấy con này mà có người vào thì mẹ sao lạnh sắc nhá có người lên thì phải bảo họ ra mới được không có người đâu ôi rồi bung rè ché à lúc nó ché kìa con vợ nó về thấy vợ con này vợ về nó ché luôn xòe ché đừng nhá phải vợ nó đang ở đây không sợ con khác nhảy vào thì nhục ừ. vợ về là xòe ché mà hết luôn con này mỏ được phết đấy cánh tạm còn nay mà trời nắng thì anh nhỉ ừ, còn nay mà trời nắng đấu thì đúng là trời, đất luôn nó đuổi bọn kia đi con này anh này con này đẹp thật ừ. dài đòn nhờ con này họng bò luôn ấy họng to thật thằng nào lấy về mình ố sao con này học to đấy máy gì thế này hóa ra là chú này nhảy vào đi không sập đâu mà <laughs> chim ngoài trời mấy con này chỉ bóng hết rồi ừ. hôm nay thời tiết thế này mà con này đấu thế là ổn này rộng nó kìa họng kìa bấy được con này em là số 1 đấy. Ừ. Bấy được con này mình là thành vip có, nhất là hội. Rồi. Có đôi sang bên anh rồi. Nhưng mà đừng ra nhá, để con này sập đã. Kệ đó. Xem đôi này phê hơn. Nhảy, mày. Mày ơi là mày. Không rồi, không không chịu được rồi. Ngứa rồi anh ạ, à. ngứa rồi. Quấn rồi, không đi được đâu. Ngứa quá mức rồi. Kiểu gì đang đang đang đang tìm thế, đang tìm thế. Đang tìm thế tự dưng nghệ hoa tiêu lên đây lại ăn chứ ui xôi đây ui xôi sao đây <laughs> truyền thế mới hay nhỉ ngứa rồi ngứa rồi con con anh cảnh gì đâu ấy con anh cảnh này đây có một đôi đây này ấy nhiều lắm nó mà có cành là nó ngó nó sơi rồi đầu đàn cơ mà có hẳn một ui ui ui đông không đông không đôi kia vẫn ở đông không Mày. ui ui ui ui bao nhiêu con này ngồi xuống nha ngồi xuống cẩn thận đây mới là bấy cho màu đầu đàn này gớm rồi quay cả đàn nó như thế chục con như thế là được rồi chứ không phải ô con anh có con về rồi tao nghe thấy nó bung cánh rồi ché ung ạ à. ché mồi dạ dạ đấy con bung xòe mày nó đéo có thế thì hết cả rồi nó vờn một vâng, tí phê. Thứ hai thì nó lên đưa con đi làm uh, thủ tục đầu đan này, bung xòe và ché cả đàn cái đi đâu hết rồi bê, bê sổ ra phát rồi nhỉ cả đàn đâu hết rồi Đây này, đây này. Vẫn còn đôi bà con thôi. lấy quay được cả đàn thế là rồi. Vâng, cái xe thì con đặt tên ờ, lấy lấy, lấy tên vợ, lấy tận đăng ký là tên vợ. Đấy đấy phát là xong. lên. Đấy yếu với tí. Nó không có cành để ấy. Nó đéo có cành để nhảy xuống. Ừ, Ui. Mồi đánh nó đi Ui. Xong, ok nhá vâng. Ôi giời, em uh, ché xòe đã về đội nhá Anh anh quay cả đàn nó xem Quay cả đàn đấy, quay rồi Đây, hôm nay là giao lưu tại Văn Quan Đây vâng, vâng. Ok, ok Hôm nay là đi giao lưu Hàng đã về đội nhá anh em Ôi, cả đàn néo nhác luôn Này cả đàn luôn anh ơi Này Đầu đàn bị rụng rồi cả đàn nhéo nhác luôn Ông vỡ tổ, ông vỡ tổ <laughs> Ui sợi Clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha Đây, mồi ta la lại à dẫn về đội một chiến binh khét lẹt đấy <laughs> ui hồi đẹp lắm lồng tự làm thế này cơ mà à ôi giời phê phê à cho vào túi mới luôn Mẹ <laughs> Đừng bấm vào đâu là được sập Phê chưa Này Con này khá già đấy Đâu nhỉ? Cái túi nào xinh xinh nhỉ? Ngon lắm mẹ Hả? Ờ có con định về tới ra ngoài cởi thời tiết gió này mà vẫn ăn được con đầu đàn này chuẩn đầu đàn luôn ấy mẹ mấy mấy con bu đông thì chuối đó là phải mùng mùng bốn thì ở trên con là hội con phải làm cơm vâng, ngoài mùng bốn là hội có màu nhìn ngon thế màu ngon mà con này ở ngoài mày mày họng bò màu cao tít một khơi luôn ui vâng. giời giao lưu mà admin à, cũng làm con thế này là phê đấy có khi đỉnh nhất hội rồi chắc bọn kia là móm rồi thì cả sai bảy người bây giờ số ấy, thực ra thì con nói với bố là nếu mà muốn số đẹp ấy mẹ vẫn làm được nhưng mà là phải mất tiền bây giờ vừa mua thì bây giờ rất là ừ, sao đấy bổ dụng nhiều thế muốn này phải có tiền nhưng mà thôi con nghĩ là cái này Mày... thì thực ra thì bây giờ lấy biển đăng ký xe thì nó ấn bung lông khá là nhiều đẹp lắm nhưng mà vâng, ấy màu cao nhỉ màu cao mà học bò mà vâng thôi thì bây giờ cũng tùy duyên có duyên thì sẽ ăn lên được số đẹp hơn <laughs> vâng, vâng. Dạ. phê phê phê ngon thơm ngon ngon ngon <laughs> giao lưu mình lại làm thằng được con <laughs> vip nhất vip rồi vip rồi <laughs> ôi sao lại thế hả lông sao đấy lông nó giấy lúc lúc mình ấy ra nó giấy nó cánh à cánh à lông cánh nó không phải lông đuôi rồi ờ ờ lông cánh bốn lợi bốn sợi tôi đây gần hết quay cả đàn nó đi nhá lông lưới anh quay cả đàn nó cho coi ok chưa đến giờ thì làm con nữa đi Ôi làm một con hồi nhường nhưng <laughs> không quên lại nó mồi của anh. Mười giờ à. Thật treo lên có khi còn Ôi đàn đông nhỉ. Đang, đang máu chiến thì nhỏ. Ừ. Này 1 2 3 4 5. Ôi rồi nhiều lắm, nhiều lắm. Mấy may mà lúc nó đấu mình quay được cả đàn đấy. Rồi ok nhá.